Rét quá Bác sò có con chim to thế Cô nhìn thấy bao giờ mà biết to Thì hôm nọ em đi qua cổng nhà bác Thấy bác đang tỉa tót lông chim To đáo để Chim của tôi nó đang thay lông Lúc nào cô có chán chồng ới tôi một tiếng ờ, chồng mông tới liền mỡ đâu mà húp ý em là con chim cu gái nhà bác ấy <laughs> thế mà tôi cứ tưởng <laughs> đàn ông các bác thì lúc nào chẳng tưởng với tưởng thấy gái là người cứ tê tái cả lên mặc dù có vợ nhưng vẫn thích cô bên bờ rào <laughs> thì ăn cơm nguội mãi cũng muốn làm bát phở ngày xưa mới lấy thì bằng cái lá tre